nhiều lúc đi lại rất là khó khăn mọi cơ thể chỉ còn có được cái chân trái này là phải nặng thôi toàn cổ là bị điện hết chân cảm thấy là vô cùng thất vọng chẳng lẽ thế giới này còn không dành cho mình đâu lúc đấy em muốn rằng là thả mình trôi theo cái dòng sông sài gòn học là mình vào chùa để khỏi cách nặng cho gia đình xã và lúc đấy thì em cảm thấy rằng là mình làm không thể làm một người như vậy là một gánh nặng cho gia sống của tôi bước qua một trang giấy mới là nhờ khi tôi gặp được một người ân nhân đó là thầy Nguyễn Hữu Lam để cho tôi cơ hội về Internet Marketing ngày 26 tháng 12 năm 2015 tôi không dám đi xin thầy học miễn phí và tôi lặng lẽ đi bằng hai chiếc ghế ra ngoài và chuẩn bị đi về thì có oh, chị Thủy đã và anh Dũng đã cõng tôi vào và xin thầy học được 4 ngày về Internet Marketing học xong 4 ngày đó tôi đến hoạt động trải qua những khó khăn những thử thách và thầy luôn ở bên cạnh tôi giúp đỡ tôi động viên tôi đó là một người mà tôi luôn luôn trân trọng và yêu quý nhất nhưng tôi vẫn có thể tự làm được việc của mình cuối cùng tôi muốn gửi gắm đến tất cả anh chị ba cái thông điệp ba cái tâm huyết trong bản thân tôi điều thứ nhất đó là hãy luôn luôn tin vào chính mình nếu như chúng ta tin vào chính mình chúng ta sẽ có được tất cả và có thể thế giới này không ai tin chúng ta nhưng chỉ cần chúng ta tin vào mình là chúng ta có được mọi thứ thứ hai đó là anh chị hãy sống như như ngày hôm nay là một ngày cuối cùng và hãy khát khao và hành động quyết liệt và đều đặn đúng đủ đều đó là ba cái thông điệp mà giai muốn gửi gắm và muốn các anh chị hãy nhớ đến trai hãy luôn luôn theo dõi và follow trai để cùng đồng hành để giúp trai thực hiện được những ước mơ của mình và chắc tin chắc rằng quý anh chị hôm nay mỗi người đều cho dân một hòn than thì hòn than đó càng nhiều hòn than nó giúp thành ngọn lửa sẽ cháy bùng trên bầu trời và khi ngọn lửa đó đã nóng được đủ cháy rồi thì nó sẽ lan tỏa lên trên tất cả các cộng đồng tại Việt Nam giữa trẻ cũng như là các bạn cùng hoàn cảnh giống như này và dân tin chắc rằng mình sẽ làm được và làm sẽ tốt hơn nếu như tất cả các anh chị và những người thầy luôn luôn đồng hành Sáng hôm nay chị rất là nhiều đã xem video của Thành